và giải thưởng Aerob này sẽ được phân phối vào ngày 7 tháng 3 ha. Ok, để bắt đầu làm Aerob, các bạn quan sát góc dưới màn hình này. Các bạn nhấn vào Start để bắt đầu cho mình ha. Tiếp theo các bạn nhấn vào Continue này. Ok, thì đây các bạn sẽ nhập kết quả của phép tính này ha. 54 trừ 7 này bằng 47 ha. Rồi tiếp này sẽ là thông tin cũng như là các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ cần làm ha. Thì bạn nên đọc này là giải thưởng Aerob này sẽ trao cho 1.000 suất random ngẫu nhiên nha. Cũng như là top 100 người giới thiệu nhiều nhất này thì top 1 sẽ nhận được 500 đồng LC này rồi top 2 đến top 10 cũng như là top 11 đến top 50 và cuối cùng là top 51 đến top 100 thì bạn sẽ nhận được 100 đồng LC ha Ok kéo xuống tiếp này thì đây sẽ là tất cả những nhiệm vụ mà các bạn sẽ cần làm ha ví dụ như là tham gia nhóm cũng như là kênh Telegram này rồi follow theo dõi tài khoản Twitter này cũng như là retweet bài đăng này tiếp theo là chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 này hay chính là ví BSC Binance Smart Chain đấy Ok thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm luôn nha trước tiên này nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ ảnh tham gia nhóm telegram và kênh telegram ha các bạn nhấn vào telegram group này kế tiếp nhấn vào sau group của góc dưới màn hình ha sau đó quay trở lại này nhấn vào channel ha ở đây thì các bạn nhấn vào join channel này ok quay trở lại như thế là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất nha tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ follow theo dõi twitter cũng là retweet bài đăng ha các bạn nhấn vào on twitter này kế tiếp nhấn vào open ha rồi ở đây chúng ta sẽ nhấn vào follow theo dõi Ok, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống này, tìm đến bài truy được game ha. Thì bài game đó chính là đây này. Chúng ta sẽ nhấn like thích cả team này, sau đó nhấn biểu tượng này nhá. Và chọn retweet hay chính là tweet lại đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 của chúng ta nhá. Và trước khi nhập địa chỉ ví BF20 ấy, các bạn nhấn vào đăng cho mình này. Rồi thì đây chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh Telegram này. Các bạn nhấn vào out channel này. Thì mình đã tham gia rồi, mình quay trở lại nhá nhấn vào đăng này Tiếp theo chúng ta sẽ xác nhận là đã follow theo dõi Twitter cũng như là chị bài đăng bằng cách là nhập username tên người dùng Twitter của bạn ha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng Twitter của chúng ta? Các bạn nhấn vào mục hồ sơ này, sau đó các bạn quan sát ở mục tưới tên này, thì đây chính là username tên người dùng của bạn nhá. Dụ username tên người dùng của mình là a còng hoàng xe này, các bạn bôi đen này, sau đó sao chép ha. Rồi quay trở lại này và dán vào đây này. Sau đó nhấn enter để gửi đây. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram quảng cáo này, cũng như là follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo. Các bạn nhấn vào Advertiser Channel này. Ok thì mình đã tham gia rồi. Thì mình quay trở lại này. Tiếp theo mình sẽ follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo nha. Các bạn nhấn vào on Twitter này. Click vào open để mở này. Rồi thì ở đây mình cũng đã theo dõi rồi. Mình quay trở lại này. Nhấn vào đăng ha. Rồi thì ở nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 hay chính là BSC Binance Smart Chain nha. Như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chưa thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain, trên BF20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này như comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha. Ok các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại này và dán nha. Nhấn enter để gửi này. Thì này sẽ một thông báo là congratulations, tức là chúc mừng bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ Europa. Rồi thì đây sẽ có dữ liệu của bạn này